Ok, xin quay trở lại với kênh của Ngõ Sao Nhỏ thì mình là Kumi đây và đầu tiên sẽ cảm ơn tất cả bạn đã click video này Xem mình đây thì quên like video giúp một cái động lực cho nhỏ tiếp tục làm Youtube nha Xem video được có thêm nhiều người biết đến mình nè Tiếp theo sau kênh Youtube của mình và lắc cái chuông bên cạnh thông báo mình sẽ là người đầu tiên để xem video mới nhé Đừng quên qua kênh của thành viên trong Happy Star Team đều nè Và việc cuối cùng là comment những thưởng hay giúp một cái nhóm video chất lượng hơn nhé thì ok mọi người hiện tại mình đang ở trong một con map gọi là cái gì đó chung là liên quan đến uh, cái con uh, chuột uh, ok uh, welcome hello Baren Pereson my name is Mickey Mouse ừ rồi chị gì? cái đoạn này mình có thể lên Google xong mình search cho nó đọc á nó uh, còn à. hấp dẫn hơn chị đọc á nope uh, đúng không đúng không what that woman had already been taken and our in in Dagen. How can we help him? You must pass the level that it cái gì đó. Yeah, so what next? Uh, now away I also Pepper very cái gì đó on the phone. Do you a mobile phone uh, headphone? Okay, à, if you have one then it food good uh, if her doesn't have that kind thing gì đó will gì đó nữa in the text box ok thôi chị đừng à, đọc à, nữa chị đọc nữa là thất bại good luck mà <laughs> nên you ok đi qua đây phương có thể thua ba lần này nhé cái này lấy được không kìa bởi vì có đọc cũng được cái này make the wrong choice carry be queen nó đi chị bỏ đi nha Du châu ở đâu chọn chọn đường đi rồi mỗi đứa một đường nha mỗi đứa một đường nha phải đường được dạ, ok rồi. À. em đi đường này cho à, thôi đi giữa đi cái giữa thôi mình đi chung đi chị đi giữa đi thì đi cái giữa đi từ để em lưu điểm hồi sinh what the sao sao em vô được kì vậy okay, may kêu bầu mày không vào được đó nhảy ra ăn sao má đấy ai nhảy nhảy nhảy cứ gì ăn cố ăn sao ấy Sao em không bị gì hết trơn vậy? không rớt rớt rớt xuống đấy là chết Màu đen xì không có thấy cái quần quỳ gì luôn ấy cười Yeah em được 3 sao rồi Bốn sao rồi Không được sao đâu Chị ca nè, chị phải nhảy trong mấy cái tấm chứ Đúng rồi, chị giống mấy cái tấm bạc Đáng lẽ chị Ako phải điều khiển mấy ngôi sao này để mình ăn được chứ Đúng ngôi rồi kìa Ngôi sao lớn thì mà kỳ quá à Họ chấm luôn Ui làm gì đây Ủa nó kêu nhảy lên Không đây nè thấy thấy cái đường màu cái, cái tấm màu vàng vàng cái đấy không Cái ở kìa Ê, rớt từ trên cao xuống kìa Có một cái cái chỗ màu vàng vàng á Đâu đâu xuống đâu cái tấm thấy. cái khối huỳnh quang này à, Rồi thấy rồi Đấy Ok vẫn chết Cô à Chuyện cái gì vậy Đấy, cần cần còn một ngôi sao kìa ăn nốt đi. Ok. Giờ, giờ nó không cho mình nhảy vậy. Cái lá bài này mất dạy ghê em nhảy qua cái xong nó đi chỗ khác luôn không? Yeah. Đợi xí. chị ở góc bên đi Lại đây nào mình. Để em dậm lên đầu cho nhẹ này. Bùm. Ê chị A cô Sao chị lại xô em chị A cô à Chị đã đọc đâu, mà Ai xô đâu Can <laughs> ơi nhanh Can ơi Nhanh này nhanh này Em đang mò em đang mò ờ, đường với lại tiền Thấy cái cái mặt tao mà mặt tao đây không? Dạ. Nhảy xuống đây Dạ, ngay thẳng cái mặt bạn mặt chị A cô là ok nha Đấy rồi vô căn phòng này có vậy À đầu lâu sợ quá Vô vô vô Không sao đi Cảnh định cũng ra đi tìm được con kiểu này Đó, ờ, có, ờ, có, có, có, có, chỗ lưu điện hồi sinh nè Ok, cánh cửa bên đây Cửa gì đây? Đây là cửa bên kia một cửa nào giờ sao mọi người lên đây không cái gì quá trời nè cái cái bên này chứ à, em đây cái này cho oh về vị trí cổ à, hoàn thành một cửa rồi nè à, mọi người cửa bên đi... đây khó lắm cửa bên đây khó lắm đi qua cửa bên đây trước đi cửa bên em chả biết chả thấy gì luôn chọn cửa hello thôi chị khan cứ phô màu đi à đây đây dạ. cửa này chị cửa này cửa này số 4 ờ, chị dạ. khan này món Ủa là sao? Số mấy? Số 2 Ủa là về vị trí cũ à? 41 Tức 41. là sau khi mà em có cái begin là em phải quay chữ bốn lại đúng không? hai bốn nè một nè bốn một Không, 4, không, không phải hai bốn nè 1 nè ba ba thôi Đúng rồi 3, đúng rồi, đúng rồi ba Oh my, cái, sao nó chết vậy? Oh, Ê sao tôi chết vậy? Ủa alo Ai biết chắc chị đe Họ ờ, chấm luôn bốn nè Chị ca nè, chị có kêu để nè. chị chứ em thấy chị đó Ờ, ba Ok rồi rồi Ok bắt cuộc, ơ kìa sao nhảy cao vậy Em đâu biết đâu, chắc người ta chỉnh trọng lực cao Ủa vậy, anh nhảy vậy cũng dễ mà Bánh xốp hồng Không nhận của em nhảy, nhảy kịch những cái viên này làm em nhớ tới viên bánh xốp tưởng tưởng sẽ nghĩ đến cái sự năm cánh của cam <laughs> ok em mình nhảy tắt được luôn đó mọi người đúng rồi nhảy tắt được mà nhưng mà mình đi từ đường mình ăn xeo ok mà đứa đằng trước đi nó ăn cho rồi ờ, đi thôi đi thôi ờ, đi thôi bánh xác vô một cái gì đây oh sang cửa thứ ba thôi mọi người ơi ờ. chờ đợi là hạnh phúc Ok mọi người thì video của mình đến đây là kết thúc rồi Hẹn mọi người trong những video lần sau Và đừng quên qua kênh có thành viên trong Happy Star Team của hoa nha Một vào